cảm bấy lâu có chắc là thật dạ. không em dạ, dạ. mình từng lạ lẫm vẫn sâu sẽ càng đau nếu ta xa nhau vạn phận sâu có đổi khác